Hello, xin chào tất cả mọi người ạ. À, hôm nay à, Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là một cái chủ đề rất quan trọng đó là chúng ta xác định cái khối lượng khi mà cổ phiếu vượt đỉnh. Làm sao để chúng ta biết rằng là khi mà cổ phiếu vượt đỉnh thất bại hoặc là tầm quan trọng của khối lượng như thế nào trong việc mà khi mà cổ phiếu vượt đỉnh. À, ở đây chúng ta sẽ thấy là có một cái công thức mà chúng ta đang quan sát ở đây chúng ta thấy rằng là nếu chẳng hạn như là cái thời đỉnh đầu tiên mà chúng ta thấy là cái cổ phiếu chúng ta đang có là von là 115 và hàng ngày nếu quan sát chúng ta thấy là von bắt đầu có xu hướng là giảm đi ạ von có xu hướng giảm đi nếu cái von này này nó có xu hướng giảm đi khoảng độ trên 8% thì cái xu hướng giảm là khá cao xu hướng giảm là khá cao lúc này chúng ta gọi là bán hoặc là sọt trong quá trình đầu tư thì tôi biết rằng là có rất nhiều nhà đầu tư thì gần như không quan tâm đến von ạ không quan tâm đến von và phần lớn các phương pháp thì họ cũng không quan tâm đến von và bây chúng ta biết rằng là von là quan trọng như nào vậy làm sao để chúng ta biết rằng là khi mà von nó như thế nào là đủ von như thế nào là không đủ bạn biết đây là cái công thức mà các bạn thấy là nếu cái cổ phiếu của chúng ta cứ von cái số lượng khối lượng càng ngày càng ít đi càng ngày càng thấp trong một cái xu hướng mà mỗi một lần vượt đỉnh thì đặc biệt là khối lượng nó thấp ở cái mức là uh, rất là lớn ở đây thì khả năng là uh, chúng ta thấy là cái khả năng vượt đỉnh là sẽ là thấp gần như không khả năng vượt đỉnh nếu mà cái số von này mỗi một lần vượt đỉnh mà nó lại khối lượng lại không tăng được đây chúng ta để khối lượng không tăng được và thậm chí là nó chỉ có 105 so với ở đây thì chúng ta thấy rằng là nó đã thấp hơn số khối lượng ban đầu nó là bao nhiêu ạ 6,7% và chúng ta biết rằng là trong quá trình đầu tư thì chúng ta thấy là uh, Dũng hay nói là cái khối lượng bao giờ nó cũng cần vượt đỉnh chẳng hạn như các bạn đã thấy rằng ở đây chúng ta giả sử là von là 950 thì nếu trong trường hợp mà von ở đây giảm 3% khi mà von giảm 3% mà nó có sự xác nhận thì đây nếu thường xác nhận ở cái khối lượng đây nó bao giờ nó phải lớn hơn khối lượng ở 150 là sự là có thể là 950 à, có thể là 960 hoặc là thậm chí là trên 1000 à, thực tế ở những cái cổ phiếu mạnh nhất thì cái von này này bao giờ nó phải cao hơn 150 nó, nó, cao, nó cao hơn là khoảng 50 phần trăm xin lỗi ạ cao hơn khoảng 50 phần trăm thì lúc này chúng ta thấy gọi là xác nhận nó sẽ là rất là cao Đấy, xác nhận khả năng thành công là rất là lớn ở trong trường hợp ở đáy thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy nếu mà cái đáy này này vôn mà nó lại lớn hơn vôn ở đây thì khả năng nó hồi lại giảm tiếp đấy nó vô hồi nó giảm tiếp thì ở đây chúng ta biết rằng là nếu vôn ở phía trên này này nó thấp thì khả năng sẽ làm sao khả năng là đảo đảo chiều tức là nó không phải là xu hướng tăng mà xuống giảm mà nó càng thấp thì khả năng giảm là càng lớn nên khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán ấy, thì chúng ta cần phải nắm rõ được là khi mà nó vượt đỉnh thì không thể nào mà cái vôn đấy là ở gì ạ? cái vốn đấy nó ở mức thấp được mà nó phải là ở mức cao khi nó vượt để nó hấp thụ toàn bộ các nhà đầu tư yếu ví ở đây và những nhà đầu tư ai đã bắt đáy ở đây thì họ phải bán ra hết đấy là cách thức để chúng ta biết rằng rằng là cái khối lượng nó quan trọng như thế nào các bạn đã biết rằng là trong quá trình đầu tư thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, cái việc mà một cái cổ phiếu nó cần quan sát chúng ta cần quan sát thấy xem là vôn những cái điểm mà vôn quan trọng chẳng hạn khi mà chúng ta thấy là khi mà nó giảm rất mạnh đấy giảm rất mạnh một cái đợt giảm rất mạnh đây chúng ta gọi là những đợt này bán rất mạnh sau đó quá trình hồi phục đúng không chúng ta nhìn thấy hồi phục sau hồi phục thì nó test lại khi nó test lại cái đáy này này thì vôn ở cái mức thấp này nó là cực kỳ cực kỳ quan trọng cái môn nó cực kỳ thấp này này thì nó là cho chúng ta tín hiệu tích cực thì thông thường khi mà cổ phiếu test lại như này là chúng ta thấy là mệt mỏi chán nản thực sự là là là mất phương hướng tại vì mới hôm trước thì nó giảm mạnh cho nó hồi thì chúng ta kỳ vọng nó lên ngay nhưng sau nó không lên ngay nó lại giảm chúng ta mất phương hướng thì đây tôi gọi là test lại những cái tín hiệu test lại này nó là cực kỳ quan trọng hay chúng ta gọi là nếu khối lượng ở vùng đáy này này nó càng thấp thì khả năng bật lại thì càng cao đấy chúng ta nhớ là nếu khối lượng nó ở vùng đáy này này nó càng thấp thì khả năng nó bật lên càng cao vấn đề thứ hai nữa là khi mà cổ phiếu tăng thì chúng ta nhớ là ờ, để nó đảm bảo cái mức độ tăng thành công thì đây mới là cái lúc mà chúng ta mua bởi vì khối lượng này này lớn nó vượt qua cái đỉnh này đấy nó vượt qua cái đỉnh này khối lượng lớn lúc này mới là lúc chúng ta có thể mua lại đây nó chỉ gọi là test thôi còn nếu trong trường mà mua thì chúng ta phải mua khi được xác nhận này hoặc là nếu như sau test này nó có xác nhận khối lượng lớn chúng ta có thể mua vào là cách thức mà chúng ta cần phải hiểu rõ bởi vì thị trường chung của chúng ta khi mà chúng ta hiểu điều này á thì chúng ta áp dụng vào thị trường chung áp dụng vào cổ phiếu chúng ta thực sự là rất đơn giản mọi người thấy rất đơn giản mà chúng ta mua bán cổ phiếu chúng ta không phải kỳ vọng chúng ta không phải là uh, hồi hộp bởi vì tất cả nó đều có công thức rồi ạ lượng đủ thì chất sẽ đổi nếu cái quá trình tích lũy này nó cạn kiệt khối lượng tức là nó đã thấy là lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bán ra hết rồi thì khi xác nhận này uh, chúng ta biết rằng là khi mà cái cầu của nhà đầu tư nhỏ lẻ đã không còn nữa đúng không mà chủ yếu là cầu của nhà đầu tư lớn mà kéo lên thì cổ phiếu nó sẽ tăng rất mạnh bởi vì lúc này là cái sự uh, lên lên là lên do lực uh, cầu của các big boy chứ không phải là nhà đầu tư nhỏ lẻ nên chính vì vậy thì việc bạn hiểu rõ được cái uh, tầm quan trọng của gì ạ khối lượng và giá trong mỗi chu kỳ khác nhau đó là cái yếu tố rất quan trọng bạn biết rằng là khi uh, cái test lần này này thì chúng ta có thể quan sát lại tất cả các cổ phiếu của chúng ta nó giống đang trong cái trình test này trong biểu đồ này thì các bạn sẽ thấy là đây là cái trình test và trong cái trình test này sau khi test này nó có đợt hồi phục Đấy, có đợt hồi phục tăng khá mạnh nên nếu bạn bỏ lỡ cái cơ hội này thì bạn sẽ thấy rằng sau đó bạn có mua ở đây thì bạn sẽ làm sao lại tiếp tục ăn đòn và bạn không biết rằng là ôi thị trường mới hôm trước thì ờ, mình đang chán nản mà mình đang mệt mỏi sau đó mình bán ra thì thị trường bắt đầu lại tiếp tục tăng và bạn mất mất phương hướng và mỗi lần như vậy bạn thấy rằng là thực sự là đầu tư của bạn bị bế tắc bởi vì thứ nhất bạn không biết công thức không biết công thức là thực sự là cổ phiếu nó vận động như nào không biết là sau khi mà khối lượng thấp như này nó phải là tiêu cực hay tích cực và chính vì vậy khi mà bạn lên diễn đàn bạn nghe ai đó nói là à, hôm nay không có dòng tiền vào chứng tỏ là tiêu cực nhưng bạn không hiểu rõ đây là quá trình nó kiểm tra lại hay nó test lại và chúng ta sẽ ứng dụng vào cái thị trường chúng ta để bạn đã thấy rằng là nếu chúng ta hiểu cái công thức mà Dũng chia sẻ thì các bạn sẽ thấy rằng là những quá trình test cung này đấy, test cung ở dưới đáy này hay là quá trình này khối lượng thấp thì khả năng bứt phá càng mạnh nếu khối lượng cao các bạn nhớ nha khối lượng cao thì khả năng giảm là rất sâu đấy, khối lượng cao tức là khối lượng cao cao khi mà nó gãy cái vùng đáy này là giảm rất sâu hoặc lật ngược lại khi mà nó vượt qua những đỉnh này này nếu khối lượng thấp Đấy, khối lượng thấp thì nó lại có xu hướng giảm rất sâu à, đứng ngược lại ở vấn này nếu khối lượng thấp thì nó lại có xu hướng quay đầu lại nếu mà khối lượng cao thì nó lại tăng rất mạnh thì hai cái điều khối lượng cao ở đáy thì nó giảm rất sâu khối lượng cao khi vượt đỉnh thì nó sẽ tăng rất mạnh đấy chúng ta sẽ thấy là quy luật cung cầu hay là quy luật nỗ lực thành công nó đều có những nguyên tắc hay chúng ta gọi là đủ lượng thì chắc sẽ thay đổi nên cổ phiếu mà đã tích lũy đủ thì chắc chắn nó sẽ tăng và chúng ta cần phải kiên nhẫn chúng ta phải đợi và một số anh chị em thì bảo là à, đưa cho cổ phiếu nọ cổ phiếu kia thực ra thì tôi sẽ không cho đưa cho các bất cứ các bạn những cổ phiếu nào gọi là khuyến nghị cả bởi vì thứ nhất là các bạn không hiểu rõ bản chất thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn mua các bạn cũng sẽ bị thất bại dù là cổ phiếu nó có tốt đến mấy thì bạn cũng sẽ uh, không thể thành công được khi mà bạn không hiểu rõ bản chất của nó và chúng ta có thể ứng dụng uh, trên thị trường của chúng ta đấy ạ ứng dụng trên thị trường chúng ta thì chúng ta thấy là đây là một cái nhịp đầu tiên đúng không ạ đây nhịp đầu tiên tăng chúng ta đã thấy rồi và sau tăng này thì đây chúng ta là test test này nếu mà đây là đang test đúng không khối lượng này là khá thấp rồi đúng không chúng ta nhìn quan sát thì rõ ràng là đây chính là quá trình test à, sau khi mà tăng một cái nhịp đầu tiên giai đoạn đây là cái giai đoạn A thì nó có trình test test một khối lượng càng thấp thì nó càng tốt và chúng ta nhìn thấy cái chỉ số VN Index của chúng ta hoặc VN30 nó cũng tương tự như vậy sau một nhịp tăng rất mạnh thì nó có những cái đợt điều chỉnh Đấy, điều chỉnh và đây là quá trình test lại giống như cái biểu đồ này các bạn nhớ lại thì giống như cái biểu đồ mà uh, Dũng vừa chia sẻ nó chính cái biểu đồ này ạ nó đang test lại nếu test lại này mà nó xác nhận thì nó tăng rất mạnh mà nếu không xác nhận thì nó trả lên được sao chúng ta vội gì chúng phải mua trước ạ nên tất cả những điều này ấy, chúng ta thấy là do xác nhận các bạn mua các bạn còn một sóng nữa còn bạn mua trước bạn mua bạn tham lam bạn mua trước thì bạn sẽ thất bại vậy câu hỏi đặt ra là để làm sao nó có thể thành công được bởi vì ban nãy chúng ta vừa học khối lượng đúng không thì trong quá trình xác nhận này đây khối xác nhận này nó phải khối lượng nó phải lớn hơn vùng này đấy nó phải khối lượng nó phải lớn hơn vùng này giả sử đây chúng ta sẽ đo khối lượng ở đây nó khoảng độ 100 trăm nghìn đúng không ạ 100 nghìn à, 100 triệu chứ 100 triệu đấy thì ở đây chúng ta thấy là khối lượng ở đây nó phải vượt đấy, khối lượng nó phải vượt hoặc là đây chúng ta cũng thấy là khối lượng trung bình ở đây nó bao nhiêu ạ à, ờ, 300 triệu cổ phiếu đúng không thì ở khi nó vượt qua đây nó phải cao hơn như này thì mới thành công còn nó thấp hơn thì làm sao nếu nó thấp hơn thì sao chúng ta đặt là nếu trong hợp nó vượt mà nó lại thấp hơn thì cái điều nó xảy ra nó lại giảm tiếp các bạn thấy là tất cả mọi thứ nó nó nó đều có những cái kịch bản rất rõ ràng nhưng chúng ta biết rằng là nếu khối lượng đây thấp này khối lượng thấp thì cái quá trình vượt đỉnh này nó sẽ là rất là dễ dàng và khả năng khối lượng tạo ra hiệu ứng tăng rất mạnh bạn nhớ nha khối lượng thì ứng tăng rất mạnh và sau khi bạn hiểu rõ được là à, đây nó chính là cái giai đoạn này ạ nó chính là cái giai đoạn này các bạn nhớ là nó chính là giai đoạn này của tình chung và chúng ta cần phải sự xác nhận thì lúc này chúng ta mới mua còn không xác nhận thì chúng ta thấy là có thể nó sẽ giảm tiếp nên cái quan trọng là nó có cái quá trình test này này nhưng nó có xác nhận chúng ta mua còn không xác nhận chúng ta không mua nhớ là như vậy không xác nhận là chúng ta không mua và khi các bạn thấy rằng là khi các bạn mua xong thì có thể cổ phiếu lại tiếp tục lên thậm chí là vượt qua cái vùng kháng cự nhưng nó sẽ có thể có những đợt giảm rất mạnh nữa nên chúng ta thấy rằng là ở cho đợt này nó toàn là sóng hồi thôi ạ sóng hồi nên sóng hồi thì chúng ta chỉ chơi sao sóng hồi chứ không phải là chúng ta lại cứ đầu tư dài hạn trung hạn mà bạn biết rằng là trong cái phương pháp của Dũng á nếu cái cổ phiếu của chúng ta đang nằm dưới đường SMA 200 thì tất cả nó đang ở cái giai đoạn gì ạ dạng tích lũy thôi đang là đoạn xây quay trong quá trình tích lũy và các bạn biết rằng là quay trong cái gì tích lũy thì cổ phiếu làm sao lên được mà chúng ta phải đầu tư năm 10 năm làm gì đợi khi mà cổ phiếu nó bước vào chu kỳ tăng trưởng với chúng ta mua không phải vội gì cả đấy đấy là cách thức như vậy bạn đừng nghe mà ai đó nói là đầu tư dài hạn nếu mà đầu tư dài hạn thì các bạn thấy là phần lớn những người đó bị thua lỗ bản thân quy ông Neo ông bảo là những người đầu tư dài hạn á những người đầu tư mà kiểu như là là, là đầu tư rất lâu năm á, thì thường đó là những người bị thua lỗ bạn đọc cuốn sách à, làm giàu qua chứng khoán của ông Neo thì các bạn sẽ biết và cái hệ thống của ông nó là một trong những hệ thống mà là xuất sắc nhất của Mỹ đấy các bạn có thể về đọc luôn cuốn sách đó và nếu buổi sau Dũng sẽ đọc sẽ Dũng sẽ chỉ cho các bạn đó là cái chương cái chương bạn cái chương ông ấy kể và bạn đọc cuốn sách đó và bạn thấy là những nhà đầu tư thành công họ không làm như vậy đâu ạ chỉ có nhà đầu tư giá trị hoặc là những nhà đầu tư thâu tóm doanh nghiệp họ mới mua cổ phiếu để uh, đầu tư dài hạn bởi vì cái lợi ích của họ theo cái ý nghĩa khác chứ không phải là với chúng ta có một vài chục triệu vài trăm triệu có một vài tỷ mà cứ đầu tư năm 10 năm làm sao mà mà mà có thể có lợi nhuận được nên rõ, rõ ràng là chúng ta cần phải thay đổi chiến lược và các bạn nhìn thấy là các cổ phiếu Vietcombank đây chúng ta nhìn này sau khi giảm mạnh này đây là khối lượng rất lớn đúng không ạ đây khối lượng lớn thì là đang test lại test lại khối lượng thấp này thì khả năng hồi phục là chúng ta thấy là nó sẽ tuyệt vời nếu có hồi phục nha các bạn đừng có mua trước bởi vì khi các bạn mua trước các bạn bị thua lỗ thì các bạn đừng có trách Dũng là bảo là có khuyến nghị tại vì tất cả những cái công thức ở Dũng đã cho rồi à, kiến thức là một chuyện các bạn thực sự là các bạn có kiến thức nhưng các bạn không kiên nhẫn các bạn không hiểu nó thì bạn không ứng dụng lại đâu ạ thực tế là như vậy nên ở đây chúng ta chỉ biết rằng là à, với cái việc mà tạo ra một cái nền tiếp theo đây cái nền chúng ta gọi là một cái nền hay là một cái vai đầu vai Đấy, cái vai bên đầu vai này tuy rằng nó không rõ ràng so với vai này nhưng rõ ràng nó đã có quá trình rũ bỏ rất mạnh và ở đây chúng ta thấy là nó đã có những cái đợt test nhưng ở đây quan trọng chúng ta cần phải có sự xác nhận nếu không có sự xác nhận thì thực sự chúng ta mua vào chúng ta sẽ bị thua lỗ nói thật là như vậy và có những cổ phiếu ở đây chúng ta cũng thấy nó có test rất là mạnh đấy đây cổ phiếu gì ạ Masan đây giảm rất sâu nhưng bắt đầu nó có chỉnh test lại theo cái đáy cũ đây này à, thực ra kết quả kinh doanh của Masan nó không được tốt lắm đâu nhưng khi nó test lại khối lượng thấp hơn thì rõ ràng nó vẫn có cơ hội để tạo ra một sóng hồi nên chính vì vậy chúng ta biết rằng là ở đây rõ ràng rất nhiều cổ phiếu kết quả kinh doanh không tốt nhưng sau khi mà nó test mà nó không có sự bán tháo thì nó hồi chúng ta vẫn có một cái cơ hội gọi là đầu tư ngắn hạn gọi là thành gọi là là đầu tư theo kiểu sóng hồi nên chính vì vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây nó mới là điều kiện cần thôi chúng ta nhớ là điều kiện cần chứ nếu mà cái điều kiện cần này này khối lượng nó quá lớn thì nếu kể cả nó xảy ra nha khối lượng lớn kể cả nó hồi thì nó thất bại nhưng nếu mà khối lượng nhỏ này này thấp này này thì khi nó hồi nó xác nhận này này thì lúc đấy khả năng thành công rất cao đấy nó không có sự khác nhân khác nhau thế bởi, bởi vì khi cái khối lượng nó giảm rất sâu như này nó đã vặt vắt kiệt các nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây rồi đấy như ai thua lỗ ở đây nó đã bị bắt lần nữa giống như cái biểu đồ dũng vừa nói mà các bạn đó bản chất của nó là cái sự vắt kiệt cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ đây sau khi nó bắt kiệt các nhà đầu tư nhỏ lẻ đây thì cái sự xác nhận nó đã bị ok đúng không xác nhận ok chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác nó đang cũng giống tương tự như vậy nó đang có quá trình vắt kiệt lại đấy sau khối lượng rất lớn bọn nhỏ lẻ tham gia rất nhiều ở đây thì nó không lên được chắc chắn không lên được thì bây giờ nó đang có trình bắt kiệt lại thì nhìn vào đây thì chúng ta thấy khối lượng so với ở đây nó đã thấp hơn rất nhiều đúng không đã thấp hơn một nửa thì ở đây chúng ta vẫn phải đợi đợi là gì ạ đợi phải có thì sau khi test lại nó phải xác nhận xác nhận khối lượng phải ít nhất là lớn hơn cái khối lượng mà ở vùng này khoảng độ hơn một triệu nếu khối lượng mà nó lại thấp hơn thì nó thất bại nên chúng ta thấy là điều kiện quan trọng là cái khối lượng ở đây nó đang đầu tiên nó phải cao hơn khối lượng ở đây càng cao càng tốt nếu chẳng hạn như là nó cao khoảng bao nhiêu cao khoảng độ uh, ờ, 50 tức là nó khoảng là một triệu 500 trăm nghìn cổ phiếu đó một triệu 500 nghìn cổ phiếu thì nó càng tốt hoặc là hai triệu cổ phiếu để càng cực kỳ tốt và nó phải vượt qua cái đỉnh này thì nó là cực kỳ tốt nữa còn nếu mà nó cứ lên hai triệu cổ phiếu ba triệu cổ phiếu mà nó không vượt qua cái đỉnh này thì nó lại các bạn biết điều gì xảy ra nó lại tiếp tục đi xuống đấy là điều mà chúng ta nhìn thấy hoặc là nếu mà trong trường hợp mà nó chỉ có 800 hoặc là 400 cổ phiếu thôi thì nó lại tiếp tục đi xuống nên đó là lý do vì sao chúng ta lại cần quan tâm đến khối lượng đấy khối lượng nó là yếu tố như vậy hôm trước các bạn đã thấy rằng là phần đáy nó là như nào rồi khối lượng nó bị gãy đáy càng cao thì nó lại càng giảm tiếp còn nếu mà càng thấp thì nó lại càng tăng mạnh nên chúng ta phải hiểu thế nào là khối lượng và các bạn nhìn thấy một cổ phiếu Vietcombank các bạn sẽ nhìn uh, có thể thấy được là cái khối lượng này này đấy đầu tiên các bạn này mỗi một lần giảm các bạn sẽ thấy là khối lượng đấy đầu tiên là khối lượng nó rất là cao sau đó khối lượng giảm bớt đi ạ đấy sau đó những lần sau nó cũng test lại đây test lại cái đáy cũ đây này khối lượng nó càng thấp chứng tỏ là lượng đầu tư nhà đầu tư đã bắt kẹt cạn kia rồi thì xác nhận các bạn mua đấy là một cái ví dụ để các bạn có thể thấy được rằng là uh, khi mà ứng dụng trong tất cả những trường hợp dù là những cổ phiếu thì chúng ta đã so sánh này khối lượng đây và khối lượng rút bỏ nếu khối lượng thấp này có thể nó chưa lên ngay nhưng sau khi nó lên ngay xác nhận chúng ta thấy là khối lượng rất là cao rất là mạnh đấy thì chúng ta mua ở đây cái xác suất ở đây mới là cái điểm mua điểm mua lúc này nó mới có độ an toàn cao điểm mua lúc này nó mới có độ tin cậy cao hôm trước chúng có nói cổ phiếu đó là HBC đây là cái quá trình này khi nó xác nhận này khối lượng khối lượng ở đây chúng ta thấy là nó vẫn chưa phải là vượt qua cái đỉnh này chưa phải vượt qua khối lượng này bình thường thì trong quá trình đầu tư thì chúng ta có thể mua khoảng 20 phần trăm ở cái vùng này gọi là cái vùng nền nữa này để vì nếu có bị lỗ thì chúng ta cũng không lỗ nhiều còn nếu trong trường hợp nó bị lỗ và giảm mạnh khối lượng lớn như này thôi chúng ta không chơi nữa các bạn nhớ nha khi mà nó giảm này mạnh khối lượng lớn như này thì chúng ta phải thoát ra cổ phiếu này đang bị giải chấp ạ Dũng đã nói với một số các bạn là đây là cổ phiếu là cơ bản nó đang là cơ bản tương đối là xấu nhưng trong trường hợp mà chúng ta gọi là lướt sóng thì việc xác nhận thì chúng ta vẫn có thể mua được nên khi một số các anh chị em mà không hiểu thì anh bảo hôm trước mà bảo là cổ phiếu này xác nhận khối lượng lớn mua thì là chưa đủ mà mua rồi lại mua rất nhiều bởi vì uh, Ờ, nghĩ rằng là cổ phiếu tốt nhưng không có cổ phiếu nào tốt không có cổ xấu là hả chỉ quan trọng là nếu xác nhận khối lượng lớn thì nó mua và cổ phiếu này mới hôm vừa rồi là chúng ta thấy là cái hội đồng quản trị bị bán giải chấp tức là uh, ông cầm cố ngân hàng thì ngân hàng thấy là nó giảm quá thì phải bán giải chấp thôi ạ đó là, nó rất bình thường thôi nên bản thân là thực sự là khi mà cổ phiếu người ta mang ra giải chấp chứng tỏ là người ta cũng chẳng có nhiều tiền đâu thế khi mà người ta không có tiền người ta lại mang cầm cố và khi mang cầm cố thì việc một cổ phiếu giảm sâu quá thì nó bị giảm mạnh hoặc là chúng ta biết rằng là cổ phiếu như là cổ phiếu Vietjet bây giờ giảm cổ phiếu Vietjet bình thường chúng ta biết rằng là ngày Warren phép để thấy cổ phiếu càng rẻ thì ông mua vào đúng không ạ bây giờ chúng ta lại thấy là các cổ phiếu ngành hàng không đúng không thì ông lại đang bán ra mà bán cắt lỗ cắt lót luôn ạ đang bị ông đang bị lót bị lỗ rất nhiều với cổ phiếu ờ, của ngành hàng không nhưng ông vẫn cứ bán bởi vì ông thấy là thực tế là nó sẽ không mang lại giá trị cho ông nữa thì ông bán đấy bạn nhớ là khi mà nó không mang lại giá trị cho ông nữa hoặc là ông cảm giác là thực sự là ngành hàng không nó đang bất lợi cho ông mua bán nên không phải là giá nó cứ rẻ là, là ông mua vào các bạn phải biết là cái cổ phiếu nào nó mang tính chất tiềm năng nó mang tính chất là về chu kỳ lâu dài và bản thân ông là ông có thể thâu tóm được hoặc là ông có thể uh, uh, quản trị được cái doanh nghiệp đó thì rõ ràng là lúc đó ngài có thể là uh, đầu tư tự tin hơn còn những cái cổ phiếu mà ông không quản trị được mà ông đầu tư giống như sau này như Apple hoặc là những cái cổ phiếu mà ngân hàng cũng đã tham gia rồi nếu mà trong trường hợp ông thấy cái gì điều đó bất lợi thì ông có thể bán ra nên khi mà bạn mua cổ phiếu thì bạn phần phải hiểu rõ là bạn đang ở vị thế nào tính cách của bạn có phù hợp hay không đó là những gì mà Dũng muốn nói các bạn và khi mà thị trường của chúng ta đang trong cái giai đoạn chúng ta gọi là có test cung như này thì nó là điều rất tích cực nha các bạn nhớ nha mới hôm trước cũng đã nói rồi các bạn đợi chờ mãi thấy trả lên ông này không biết là khoác lác hay là nói nọ nói kia như nào đó nhưng các bạn phải nhớ rằng là đây nó chỉ là điều kiện cần thôi điều kiện đủ nó phải xác nhận nên tất cả những chương trình mà Dũng chia sẻ á các bạn nhớ rằng là mỗi một cổ phiếu nó lại có mẫu hình khác nhau nó có hàng 20 mẫu hình khác nhau nên chính vì vậy thì các bạn thấy là các big boy người ta cũng có tính cách khác nhau và mẫu hình là nó là phản ánh là phản ánh quả chứ không phải là nhân nó phản ánh cái kết quả được kết quả mà do các big boy họ đã thu gom như nào và khi đó cái kết quả đó thì nó sẽ tạo ra những cái bên ngoài mà chúng ta nhìn thấy được nên khi mà chúng ta hiểu rõ được mô hình thì thực sự là chúng ta sẽ thấy rằng là cái kết quả chúng ta sẽ có thể biết trước biết trước tức là cổ phiếu có thể lên hay là xuống đó là mô hình nó không phải là nguyên nhân mà nó là kết quả ok một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng ngày hôm nay thì một số các anh chị em đã hỏi là à, làm sao để cài đặt cái video này giống như Dũng thì à, Dũng có vừa rồi Dũng đã làm một cái video để chia sẻ cách mà mà các bạn có thể uh, lấy được cái dữ liệu cũng như là cài đặt cái phần mềm Ami Broker giống Dũng ở phần link bên dưới á và các bạn thấy là ở cái phần video và phần link bên dưới thì các bạn tải Ami Broker và có cả những bạn nào có Ami Broker rồi các bạn có thể tải cốt tải cái phần cốt vào và trong phần cốt thì Dũng đã hướng dẫn các bạn là có thể uh, cài cốt vào Ami Broker hoặc là nếu các bạn nếu sử dụng Ami Broker này uh, tự động thì các bạn có thể là sử dụng một cái phần mềm Datatic của anh Trung và anh Trung là um, à, người bạn của mình nên khi mà các bạn à, à, đăng ký thì hãy gọi điện hoặc đăng ký cho cái bạn Trung anh Trung thì anh có thể hướng dẫn chúng ta cài như nào thì nếu các bạn nào thực sự có cái mong muốn thì có thể là để lại sau đó thì Dũng sẽ liên hệ với anh Trung nếu trong trường hợp mà giảm được phí cho quý vị các bạn đấy thì Dũng sẽ bảo anh Trung sẽ giảm cho đó là cách thức mà mà Dũng có thể giúp anh chị các bạn trong cái việc mà các bạn sử dụng cơ cũng như là data dữ liệu như nào lần nữa thì xin cảm ơn à, các anh chị và các bạn đã lắng nghe theo dõi cái à, chia sẻ của Dũng trong cái buổi tối ngày hôm nay à, chúc các chị, anh chị và các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui thật nhiều năng lượng và hãy chuẩn bị cho cái buổi giao dịch ngày ngày mai ok ạ hãy chuẩn bị à, thật tích cực để cho cái buổi giao dịch ngày mai hoặc là trong tuần này bởi vì thời gian thì có lẽ chúng ta cũng nhìn thấy là khá gần rồi khá gần rồi nó đã có quá trình test cung rồi và chúng ta chỉ cần là đợi xác nhận thôi còn nếu mà chúng ta thấy là nó chưa xác nhận thì chúng ta không mua bởi vì ở ờ, cái điểm này nó là điểm cân bằng thôi nó chưa thể nào nói là cái khả năng chắc chắn là cổ phiếu lên nhưng tuy nhiên đây nó cho chúng ta một tín hiệu là khá tích cực lần nữa thì xin cảm ơn mọi người rất nhiều